à, thì nếu mà bạn thấy cái video này có thể giúp ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ video này cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên để trả lời cho cái câu hỏi mà có nên à, mua đầu tư shop house hay không thì à, chúng ta sẽ tìm hiểu à, shop house là gì ha shop house là à, thực là là cái mô hình nhà ở kiểu mới kết hợp với cái việc mà vừa nhà ở vừa kinh doanh thương mại và thường á, là shop house được đặt ở những cái ờ, đô thị cao cấp và ờ, có những cái hạ tầng ờ, chỉnh chu đẹp mắt ha những cái tiện ích đầy đủ và khép kín thì người dân họ sẽ um, sử dụng những cái tiện ích ở đó họ cũng sẽ mua sắm ở tại chỗ họ không cần phải đi qua một cái quận khác để mua sắm thì uh, shop house là nơi mua bán bán uh, phục vụ những thương mại đó cho những cư dân ở khu đô thị đó Ờ, và shop house sẽ uh, có thể là người ta mua shop house đầu tư shop house người ta có thuê làm nhà hàng uh, làm cà phê hay là những cái dịch vụ uh, ví dụ như là spa hay là những cái dịch vụ về nha khoa nói chung tất cả về thương mại dịch vụ ha thì người ta sẽ uh, sử dụng cái shop house shop house có thể là ở dưới khối đế của tòa chung cư hoặc là những cái người ta gọi là nhà phố thương mại á là shop house là vừa ở đó luôn và ở, ở phía trên nhưng mà là buôn bán ở phía dưới à, đó là cái à, định nghĩa về shop house ha và ưu điểm của shop house là gì à, thì thật ra là shop house có một cái vị trí rất là đặc địa ví dụ như là à, một cái khu khu bên à, bạn sẽ thấy ở cái khu ở Vinhome ha một cái khu rất là rộng và rất là nhiều cái tòa building như vậy thì mỗi ở dưới khối đế của mỗi tòa building đều có những cái shop hào họ buôn bán à, có thể là ngân hàng có thể là quán ăn có thể là spa à, nha khoa hay là uh, phòng khám gì đó rất là nhiều thứ thì uh, hoặc là shop hào uh, ờ, nằm ở những cái mặt tiền của những cái đường chính đường lớn uh, đi vào cái khu dân cư đó và nhờ cái vị trí đắc địa này thì dễ dàng có được cái nguồn khách uh, tiềm năng trong khu đô thị tại vì thật ra là họ sẽ sử dụng những cái uh, tiện ích ở trong khu đó họ không đi nơi khác thì chắc chắn họ sẽ phải sử dụng uh, tất cả những cái uh, dịch vụ của cái những cái shop house cung cấp và thật ra là nó rất thuận tiện cho cái việc mà kinh doanh tại vì người ta ở trên ở trên lầu người ta có thể đi xuống người ta mua hoặc là người ta ở trên cái con đường chính để vào cái khu đô thị đó người ta sẽ ghé vào họ ta mua hoặc người ta sẽ ghé vào họ người ta sử dụng cái sản phẩm dịch vụ đó và uh, cái ưu điểm thứ hai đó là uh, tại sao những nhà đầu tư họ rất thích mua sắm hào đó là cái số lượng rất là hạn chế ví dụ trong một cái khu đô thị uh, cả bao nhiêu ngàn căn ha à, hoặc cả trăm ngàn hecta như vậy thì có rất ít những căn shop hào tại vì á, số lượng ít như vậy mà quy tắc nguyên tắc đầu tư thì mua những cái sản phẩm có số lượng ít thì các bạn sẽ dễ ra hàng hơn à, và thường là theo cái kinh nghiệm của những nhà đầu tư thì họ khi mà họ mua shop house thì họ sẽ lời hơn là mua những cái sản phẩm khác tại vì nó ờ, cái khả năng mà nó có thể là tạo ra cái dòng tiền hàng tháng à, thì người ta những cái người mà người ta có tiền người ta sẽ mua để họ ờ, sẽ mua lại để họ đầu tư hoặc là họ mua lại để họ sử dụng họ sẽ làm cái uh, dịch vụ uh, thương mại ở đó ha rồi uh, những cái căn shop house thì uh, thiết kế rất là thông minh ví dụ như ở ờ, dưới những cái ờ, ở dưới những cái tòa nhà thì họ sẽ ờ, làm những cái sẽ sử dụng những khối đế và ở một vài cái dự án của những nhà đầu tư những cái chủ đầu tư họ sẽ bán luôn cho bạn cái căn hộ ở tầng 1 tức là bạn sẽ ở bên trên và bạn bạn mua bán bên dưới nhưng mà có một cái <laughs> chia sẻ với các bạn rằng là cái việc mà nhiều khi là bạn phải mua trước ha hai cái phần đó nó tách rời ra nhưng khi bạn mua xong bạn có thể là uh, khoét lỗ và ờ, đi làm cầu thang đi lên à, xong sau đó khi mà hoàn công rồi thì bạn sẽ làm cái điều đó nhưng mà cái đó thì uh, cái đó chỉ nói thật ra là nó không có được uh, uh, theo như là đường đường chính chính lắm ha rồi còn ví dụ như là hoặc là những cái uh, những cái nhà phố thương mại thì họ sẽ xây uh, cái mặt tiền toàn bằng kính sẽ rất là thu hút cái ờ, thì cái tầm nhìn của khách hàng và cái mặt có một số những cái dự án thì cái cái ờ, ví dụ như ở bên ờ, Swan Bay chẳng hạn cái shop hào thường là cái cái bề ngang của họ họ xây rất là họ, họ chừa ra rất là to ví dụ 7 8 mét hay 10 mét à ví dụ shop hào như vậy 14 mét và cái cái cái, cái chiều chiều dài họ ngắn lại thôi nhưng mà như vậy thì nó nó có giá trị với lại à, khi mà cái mặt chiều ngang nó to như vậy thì bạn trưng hàng bạn làm cái gì nó cũng đẹp hơn đó là cái à, thiết kế của những cái shop house là như vậy ha thường là tất cả các dự án shop house sẽ toàn bằng kính có một cái một vài hôm trước có một vài bạn bạn à, bạn khi mà bạn mua ở những cái dự án thì à, đâu đó sale sẽ chia sẻ với các bạn nhập nhằng là à, cái nhà phố nó thành là cái shop house mà không phải nha thiết kế nó khác nhau hoàn toàn shop ha ở nhà phố ở mặt đường chính cũng có thể họ sẽ sử dụng để họ bán hàng gì đó nhưng mà không phải là shop house nó sẽ là cái nhà phố còn shop house thường là nó sẽ là toàn kính à nó có sẽ là một trệt ba lầu hoặc một trệt bốn lầu chẳng hạn cũng có thể nó sẽ có thang máy luôn sẵn cho bạn và một vài dự án nó có sẵn như vậy ha và ừ, cái ưu điểm tiếp theo đó là thuận tiện à, để khi mà bạn di chuyển thật ra là Ờ, nó được xây dựng hoặc là được, được thiết kế ở những cái lối lên xuống của chung cư dễ dàng cho bạn là đổ xe hay là bạn gửi xe rồi bạn vào cái khu đó để bạn à, mua sắm hay bạn sử dụng dịch vụ và thường á, là những cái à, khu shop house nó sẽ ờ, thiết kế ở những cái chỗ mà sẽ tập trung khu đông dân ha và mọi người để mọi người có thể sử dụng cái cái à, cái cái, cái tiện ích ở cái shop house đó rồi ờ, cái ưu điểm tiếp theo đó là cái thanh khoản rất là tốt à, vị trí đẹp thiết kế đẹp à, số lượng hạn chế à, nên à, bạn hoàn toàn yên tâm về cái việc mà tính thanh khoản rất là dễ mua bán và chuyển nhượng ha trừ khi bạn mua thành ép mấy rồi à, giá đã đẩy lên cao rồi thì không tính ha bạn cứ mua F0 thì chắc chắn và bạn sẽ đóng tiền từ từ theo tiến độ thì đâu đó khi mà bạn đóng đủ rồi thì bạn sẽ nhận được số hao hoặc bạn kinh doanh cũng được hoặc bạn bán lại cũng được à, đều có cái khả năng ra hàng tốt nhất cho bạn à, và nếu mà bạn không à, bán thì bạn có thể là kinh doanh ở à, cái vị trí mà à, số hao thì vậy thì thường à, là cái số hao thường là nơi mà có thể tạo dòng tiền cho bạn được hàng tháng nên á, là cái tỷ lệ khai thác của nó cũng khá là cao ha so với ví dụ cho thuê nhà shop house cho thuê lúc nào người cũng có nhu cầu và người ta cái tỷ lệ nó khoảng từ 8 tới 12 phần trăm trên cái uh, trên một năm ha rồi uh, cái ưu điểm tiếp theo đó là có khả năng tăng cái giá trị tài sản ví dụ như là uh, khi mà bạn uh, sở hữu cái shop house bạn có thể là uh, cho thuê để kinh doanh nhiều cái lĩnh vực À, không phải là chỉ có ví dụ như là bạn à, bạn mua office đi thì chỉ có thể là à, họ sẽ làm văn phòng hoặc là họ vừa văn phòng vừa ở hoặc là ví dụ căn hộ dịch vụ thì cũng chỉ có thể ở thôi còn ví dụ như là shop house thì bạn vừa có thể ở trên đó và bạn có thể kinh doanh bên dưới ha và ví dụ như là shop house nếu mà khu cái khu đó họ đông dân về và họ sử dụng tiện ích nhiều ở cái khu đó ha thì cái khả năng tăng giá của bất động sản rất là lớn và cái nhược điểm của shop house đó là gì đó là cái vốn đầu tư lớn à, và cái quyền mà khi mà nếu mà cái khu dân cư đó không thể nào kéo dân về được à nó vắng lặng ha thì cái shop house của bạn nó cũng không sử dụng được nhiều và nó vẫn chỉ là để đó thôi thì bạn khi mà bạn đầu tư thì bạn phải xem xét cái là chủ đầu tư đó họ có khả năng kéo dân về hay không là mình có thể là bán được cái shop house đó hay không ha rồi ờ, cái việc mà nhược điểm tiếp theo đó là hạn chế cái quyền sử dụng shop house nó cũng sẽ ờ, bạn cũng sẽ cấp được sổ đỏ À, sổ hồng nhưng mà cái thời gian của nó là 50 năm bạn đừng nghĩ là à, bạn nghe tới 50 năm bạn sẽ sợ bạn sẽ là à tôi chỉ được sở hữu 50 năm sau đó sẽ mất không phải như vậy ha bạn à, sở hữu 50 năm và sau đó bạn sẽ review lại bạn sẽ chỉ đóng một cái mức à, thuế hay là một cái mức mà là để à, chuyển quyền gì đó để bạn có thể review lại ha thì cũng ờ, cái đó cũng chỉ là một cái hạn chế nhỏ của cái shop house rồi những cái lưu ý mà khi mà bạn ờ, mua shop house đó là bạn phải xem là cái mục đích bạn mua là gì à, bạn mua để bạn à, bạn mua đầu tư hay bạn mua bạn sẽ kinh doanh tại đó ha tại vì ờ, mỗi một ờ, ví dụ như là cái mục đích của bạn bạn ờ, mua để bạn kinh doanh cho cái ngành nghề của bạn thì bạn phải xem cái vị trí nào nó phù hợp à, chứ không phải là cứ mua rồi rồi rồi nhiều khi cái, cái, ngay vị trí đó nó không phù hợp với cái cái, cái ngành nghề kinh doanh của bạn thì cũng không phải ví dụ hoặc là có những cái shop hào à, người ta bán là shop villa ha, hay shop hào gì đó nó gần nó sát ngay bờ sông nó có hai hoặc ba mặt tiền gì đó thì những cái view như vậy ha và cái diện tích lớn như vậy thì những cái ví dụ như là nhà hàng hay là cà phê hay những spa à, những cái thương hiệu lớn người ta rất là thích những cái địa, ờ, địa điểm và vị trí như vậy vì á, là cái à, cái cái cái view nó rộng nó thoáng à, và người ta có sử dụng được nhiều view ha rồi à, bạn phải à, đánh giá được cái tiềm năng kinh doanh của cái shop house đó à, tùy vào cái vị trí à, tự nhiên khi mà chủ đầu tư họ bán là họ sẽ mở ra họ bán thôi còn cái việc mà mình sẽ phải uh, nghiên cứu à vị trí này có phù hợp hay không vị trí kia có phù hợp với mình hay không ha rồi uh, và bạn phải cân nhắc cái tỷ lệ uh, lợi nhuận uh, so với các khoản đầu tư khác để bạn quyết định có đầu tư hay không thật ra là uh, shop house thì cái giá trị của nó cao uh, tại vì họ sẽ thật ra họ không phải là họ bán ngay thời điểm này với cho bạn cái giá đó nhưng mà họ bán cho bạn cái giá sau 3 năm nữa thì sau 3 năm nữa cái giá nó phải lên tới mức độ như vậy tại vì nó sẽ cộng bạn cứ tính lên 10 phần trăm một năm ha tính là 8 tới 10 phần trăm một năm cái lạm phát và cái tỷ tăng giá của bất động sản thì 30 phần trăm à, năm chứ bạn sẽ trừ ngược lại 30 phần trăm là ví dụ giá hiện tại nó phải thấp hơn là 30 phần trăm tại vì sau 3 năm À, bạn mới phải à, bạn đóng 30 phần trăm thôi còn sau 3, 3 năm bạn mới bắt đầu trả lãi và gốc thì cái lúc đó nó mới tính là cái giá trị ngay thời điểm đó rồi à, bạn phải à, lưu ý một điểm nữa là bạn phải tính toán được cái chi phí vận hành của cái căn shop house đó ha và để bạn phải biết được là mình sẽ phải tốn chi phí bao nhiêu tiền một tháng để làm và bạn mà phải lưu ý khi làm hợp đồng à, mua bán shop house á là bạn phải ờ, xem rằng là cái thời hạn ờ, bàn giao cái căn shop house cho bạn là khi nào ờ, và chất lượng cái công trình bàn giao hiện tại thì những chủ đầu tư họ thường bàn giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong có một số dự án thì họ sẽ giao là thô thô hẳn luôn chỉ có cát không à chỉ có cát không chứ không có phải là xây xi măng này nọ thì bạn phải xem kỹ cái cái cái, cái việc đó còn một số những chủ đầu tư họ sẽ không làm cầu thang cho bạn luôn à, bạn sẽ tự à, thiết kế cầu thang nó đưa hướng ra hay nó hướng vào nó hướng à, ngang chẳng hạn đó là tùy bạn thì bạn cũng phải xem xét những cái à, bàn giao à, những cái à, xác định rõ là cái chất lượng bàn giao của công trình như thế nào rồi à, thỏa thuận cái giá quản lý rồi dịch vụ à, cái phí quản lý rồi cái à, à cái cái dịch vụ mà các đơn vị quản lý vận hành rồi à, bạn phải hỏi trước rằng là cái khu đó có được à, kinh doanh những cái mặt hàng mà bạn tính kinh doanh hay không và nếu mà à, bạn tự kinh doanh thì bạn phải hỏi rõ cái điều đó ha rồi đó là một vài cái gợi ý hay một vài cái chi tiết tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng nó sẽ giúp ích được cho các bạn khi bạn đi đầu tư chúc các bạn đi đầu tư thành công đạt được nhiều hiệu quả cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.